À, xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Mình hiện tại đang là kỹ thuật viên của Cala Beauty Thì à, hôm nay là mùng 8 tháng 8 à, ờ, Tại cơ sở của mình thì có một buổi chuyển giao công nghệ Đó chính là chuyển giao công nghệ BRB, BRF Như các bạn đã biết, đấy, BRB, BRF đã xuất hiện thị trường ở vài năm nay rồi Nhưng có những ờ, spa và có những cái chủ spa vẫn chưa cập nhật đúng công nghệ chưa an toàn trong y tế thì hôm nay uh, chỗ mình sẽ có nghĩa là có buổi chuyển giao về an toàn y tế này về những hoạt chất trong uh, quá trình điều trị BRB, BRF và phương pháp này nó có tác dụng gì thì um, như mình là người trực tiếp được uh, trải nghiệm sản phẩm này à, như mình là người trực tiếp được trải nghiệm uh, cái phương pháp này thì là mình cảm thấy là sau khi làm xong thì da mình rất là căng bóng và rất là mịn và đặc biệt là da mình ngày xưa là bị sẹo rỗ rất là nhiều um, có những cái buổi mình chữa mụn uh, thì ờ, có nghĩa là nó không thể khắc phục được cái tình trạng à, da của mình nó bị sẹo rỗ nó có chỉ thể là chỉ là lấy hết nhân mụn thôi nhưng với phương pháp này thì nó giúp cho các bạn là hỗ trợ điều trị sẹo rỗ này phục hồi da này ờ, những da mà ừ, và phục hồi lại ờ, sắc tố da giúp da chúng ta đều màu hơn sáng hơn bóng hơn và những da có cái nếp nhăn những da mà nhiều nếp nhăn này những da chảy xệ này lão hóa này thì chúng ta đều có thể sử dụng được phương pháp này và giá trị mình nhận được ở trong buổi chuyển giao công nghệ hôm nay đó chính là thứ nhất đó chính là an toàn y tế an toàn y tế vô cùng quan trọng thực ra khi mà chúng ta làm ấy chúng ta không thể nghĩ nhiều đến được là ôi nhỡ máu nó dây ra tay mình thì sẽ thế nào nhưng sau buổi này thì chúng ta biết được là HIV ở trong ờ, máu có thể sống ở bên ngoài môi trường 7 ngày nên là từ đó chúng ta có thể đề cao được cái sự an toàn cho bản thân mình hơn cho khách hàng và cũng thể có thể là cho cả về ờ, gọi là gì nhỉ gọi là an toàn trong spa trong spa của mình cho khách hàng một độ tin tưởng tin cậy nơi mình và cộng thêm với đó đó chính là kinh nghiệm và kiến thức đó là hai thứ vô cùng quan trọng để chúng ta có thể lấy được lòng tin của khách hàng và giúp chúng khách hàng an tâm trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ bên mình hơn ạ à, mình xin à, kết thúc ở đây cảm ơn các bạn đã xem ạ ¡Gracias!